không muốn ai thay mình chăm sóc em những ngày tới thoáng nghĩ đã đau lòng như trách ai đây ngoài tôi em bước đi nhẹ nhàng nhưng trong anh bão tố ngàn câu em đừng đi nữa nhưng tại môi mím mất Chẳng thể một lần nói ra Chẳng ai có thể chỉ một ngày mà tốt hơn Chẳng lầm lỗi là chỉ một giây mà xóa mơ Mình không thể lâu dài Chỉ vì tôi ngây ngô Thời gian sẽ minh chứng tất cả Và cũng có thể ngoảnh đi bỏ mặc chúng ta Ngón tay ấy buông xuôi vì chẳng cần chối cơ hội để đợi tôi vững vàng muốn khóc giữa cơn mưa mới thấu đâu là